Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách mà để sửa cái lỗi đó là khi à, mà cái Win xong ấy thì à, thì phông chữ ở trên Win 10 mình đã áp dụng với Win 10 nó sẽ có bị một chỗ chỗ nó mờ ấy. Đây, ví dụ như mình mở Unity này, này thì à, các bạn có thể nhìn thấy đó là cái phông chữ ở bên trong nó bị mờ ấy. nó bị mờ so với cái cái chữ Unity 4.2 RC4 kìa các bạn nhìn cái chữ ở ờ, điều khiển bảng mã với chữ kia nhìn nó khác biệt đúng không Đây nó <sniffs> một cái nét và một cái nó mờ Đấy. ở các ứng dụng khác mình cũng thấy điều tương tự nếu mình mở dfc lên nó cũng hiện uh, tương tự như thế nó mờ lắm nhìn đau mắt Đấy, thì um, sau khi mình đã uh, lục tung Google lên và thử bao nhiêu cách thì vẫn không được Đấy. trong đó có một cái cách đó là trong đó có một cái cách mà chuyển cái ờ, độ phân giải về à, quên điều chỉnh cái độ ờ, phóng to về 100% nhưng mà cách đấy mình lại thấy cũng không được đấy điều chỉnh cái độ ờ, đấy bằng về 100 nhé nhưng mà sau khi chuyển về 100 đấy mà bằng cách vào display sau là tìm đến uh, ờ, ờ, change the size of text apps and uh, other items đấy chuyển về 100% nhưng mà chuyển về 100% ấy thì chữ nó lại bé à, chữ nó bé lắm mình không nhìn thấy đây đấy mình chuyển về 100% nhá xong rồi các bạn nhìn à, bây giờ mình kiểm tra lại UFT này đấy thì nó cũng nét hơn nhưng mà nó nhỏ lắm các bạn không thể nhìn được đâu <laughs> nhìn đau mắt lắm thì sau đấy mình đã có một cái ờ, pha xử lý gọi là đi vào lòng đất đó là à, chuyển à, về 120 phần trăm các bạn ấn apply đấy, sau là bấm uh, click out nào nhá ok thì uh, sau khi uh, ở sau ấy thì các bạn uh, đây kiểm tra lại đây này đấy, các bạn có thể mở lại Unity để kiểm tra đấy các bạn thấy nó nét hơn rất nhiều đúng không nét cực kỳ luôn các bạn cứ thử đi có thể các bạn xem video nó sẽ không được nét bằng các bạn thử đâu nó chỉ nhỏ hơn cái 125 một phần trăm một tí thôi nhưng mà nó lại nét hơn rất là nhiều và đến đây thì hầu như mọi thứ là ok nhưng mà sau khi mình mở cốc cốc lên thì lại có một vấn đề xảy ra đó là uh, các cái thanh tab ba và cái ờ, à, các cái thanh ờ, tab ấy đấy và các cái chữ ở trên công cốc thì nó lại bé bé xíu luôn uhm. nhưng mà thực ra đây không phải lỗi ở do máy tính mà do cái bản cốc cốc của các bạn quá cũ các bạn hãy uh, thường là các bạn mới cài win xong hoặc là các bạn ghost win xong nó hiện như thế thì bây giờ các bạn uh, tải bản cốc cốc mới về thôi tải cốc cốc này xong cài đặt rồi đấy đây bản mới này các bạn có thể nhìn thấy là nó hoàn toàn bình thường rồi ok vậy mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách để sửa cái lỗi uh, chữ trên Win 10 bị nhà cảm ơn các bạn đã xem video xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo